giờ mình cũng phải làm thủ tục lại đi đập hộp mấy cái hộp đập thôi đập hộp cái hộp thôi đập vô bàn kiến bể kiến sao à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi ok rồi ok khó hiện đại nha đưa mặt vô đó cọc lít cọc lít cọc lít CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Hôm nay mấy em kinh quay gì vậy? Tập hợp điện thoại mới anh. À? Hỏi gì? Ờ, 12 rồi mắt. Có rồi hả? Có rồi anh, đi ờ, nhận đầu tiên của mã hàng VN đây là là hàng mới nữa hàng gì FPT hả là hàng chính hãng Việt Nam còn mà à. mấy bữa, mấy bữa trước nó có là hàng sách tay cái cái đợt nào em nói là em lấy uh, trăm ngàn gì em đặt cọc cho nó đó hả đúng rồi má làm ăn chứ bà cắt cũng đi làm tự nhiên đặt cọc có 500 ngàn đặt cọc điện thoại luôn đặt cọc dưới chỗ <laughs> tôi thiệt mày 500 ngàn tới thôi gym không có được đâu có 500 ngàn tới thôi gym không có được đâu cái điện thoại này nhiêu tiền 39 triệu 400 Coi như mẹ nó 40 đi 40 triệu Má đặt cọc 500 ngàn là đặt cọc nhiêu phần trăm ta Có 1 phần trăm mà hả Không, Việt Nam bây giờ làm ăn không hiểu nổi Này có thuế không? Có chính hãng không? Có, VNA chính hãng có thuế hả? À. Ừ, anh nói rồi, hàng chính hãng mới mua nha Cái này cũng phải chính hãng Anh là rất ghét là xài hàng không chính hãng ngược lại mấy mấy ăn uống súp lậu là bảo đảm coi thường như gì luôn có có tên tiếng việt đó. ok à, từ, từ, trước khi review nói quan điểm à, xài anh xài đồ là phải chính hãng đúng không đồ lậu là biến bấm nút cút hàng quảng châu quảng đông biến luôn rồi ăn đồ này cút đồ này game thì được còn mẹ sầm long sầm xí á, mà đồ này đồ niết đồ nào biến sống là phải làm giàu cho quê hương cái nơi mình sinh ra để mình trả ơn cho đất nước đúng không thế hệ trước thì à, bỏ mạng đi bảo vệ đất nước thế hệ sau phải đóng góp xây dựng đất nước chuyện đó chuyện tất nhiên và đương nhiên rồi chứ không thể nào mà giờ thế hệ trước đi đi đi đi đi đi à, đi chiến tranh đi đấu tranh đi à, kháng chiến này nọ họ vẫn có một tinh thần rạng ngời mà giờ cũng có những trẩu tre nó khuyết tật não mà nó sinh đồ này hộp đẹp hơn hộp trước mày Ê, cái hộp này bộ ấn tượng hộp trước nha hộp trước trắng trắng này nọ kia hộp này bộ có lý hơn à nói thật sự với các bạn á mình mua thì mua thôi chứ cũng chả có quan tâm mày iphone bao nhiêu hết cái này là iphone ba mắt còn cái này là giờ nó cũng ba mắt luôn ba mắt rưỡi à ba mắt rưỡi hả đúng là không không không bán cục sạc mấy thằng kia sồn sồn đúng không sau này góc cạnh mày à khoan khoan nó tao lột này ra mới mới review được mấy em cái con là đập cái đùng đúng không con là đập cái đùng đây ồ cái con này nó mượt hơn nè đó giờ mình cũng phải làm thủ tục lại đi đập hộp mấy cái hộp đập thôi đập hộp cái hộp thôi đập vô bàn kiến bởi kiến sao à đúng rồi đúng rồi đúng rồi ok rồi ok khó đập hộp thủ tục đập hộp đã xong rồi tới màn thủ tục đập điện thoại thôi bỏ đi anh bỏ đi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi chứ này sạc chứ gì đó cái cáp thôi chứ không có cũ thì gắn cái cũ vô thôi chứ có gì đâu đúng không thì cái này em gắn cái cũ vô thành cũ sạc thôi chứ có cái khỉ gì đâu khác đúng rồi cái đồ cái đồ ai này nó gắn cái lỗ thôi chứ đâu sồn đúng là mấy nhà nghèo không có tiền iphone sủa như con đó số cái gì số người ta bán được mua được biến chứ thì có tư duy mua hàng ngộ ghê các bạn đồng ý tôi không bây giờ ví dụ nó bán mày được thì mày mua không được thôi cuộc chơi nó đặng vậy thôi tự nhiên giờ Ê, cái thằng quỷ này bây giờ mày bán mày không bán củ sạc hả mày đồ làm rùm beng xô nước một lần còn riêng luôn hả chưa dán gì luôn hả sau này nó tự nhiên cái, cái, cái thiết kế cái này nó nó nó không có mượt như cái này ta ý anh nói là cái cạnh á nó vuông quá ha nhìn nó hơi thô mày ơi biết xong cái nhìn nó ngộ mày nó thật sự á nhìn nó thì hai hai này nó cũng xem xem một chín một mười này thì nó vuông hơn nó, nó gắt hơn thiết kế này thì nó nó nó nhìn nó nó, nó đúng là này nó nặng hơn tí cái này nó nhẹ hơn mà con này xài cũng con cũng, còn mới mua con này chi ta tự nhiên đủ như tự nhiên giờ tự nhiên cái ôm nợ hả tự nhiên nó nó bữa hổm à, nó nói là anh ơi đặt 500 ngàn giữ chỗ tôi tưởng đâu năm sau mới có xong rồi cái từ cái một ừ cái một nay đưa hàng là cái chút phải chuyển tiền cho nó không không để cái toán chuyển để cái toán chuyển hả tại này để cái toán chuyển lấy VAT ok gõ này có pin cho ta có rồi có rồi mở lên thử coi Ủa, phải mở gì không ta lên nè đó gắn vô này được không Ủa, nó được không không, không được không được bự hơn chút nông nông hồi chắc cũng vừa nó cao hơn mấy em nó cao hơn tí này quan trọng lấy Apple đi đổ ghét nhất tiếng Việt luôn thì có thì quan quan tắt xài điện thoại của anh là ghét nhất mà Việt Nam nó Việt Nam hóa cái này nè khi mà các bạn xài đồ công nghệ mà các bạn để tiếng Việt Nam là bạn ngu luôn không biết gì đó nói chung để tiếng Anh bởi nhiều khi lên cái xe nào đó mà để cho menu toàn tiếng Việt không trả xe luôn thôi mà chạy mình đi thề luôn á mày vai chính cũ wow. hộp nó cũng tiết kiệm hơn nữa bởi vì container chắc ship được nhiều hàng hơn mày dẹp lép à hộp kia nó dày cui à hộp kia chắc ship bằng hai hộp này giá trên mạng giờ bốn bốn bốn bốn mấy đặt đặt trước nó rẻ vậy đó ha vuốt lên để mở rồi chọn tiếng việt đi ba rồi cài đặt luôn mấy bạn vô trong ờ, đầu tiên là chọn chọn ngôn ngữ xong rồi chọn vùng quốc gia lãnh thổ mình kiếm chữ việt nam mình chọn rồi ok set up manual cũng được Vista cũng được nó kêu là cầm cái cái iphone để gần cái iphone sign up lên cái current iphone đây current iphone đây để nia để nia tụi có có tính năng mới hả mày nè nè đã hỏi nè đù con này khốn mày con này khốn mày nè nè nè cái này anh thích chia sẻ đó mấy em nè nè nè đồ nó kêu nè phải biết tiếng anh dịch nha tiếng anh tiếng anh mẹ em nó đọc nè nó kêu là giờ cầm cái điện thoại à, hiện tại hoặc là cái ipad đi gần cái điện thoại đã đi, gần cái iphone cũ á đó, đó để set up nếu mà cái điện thoại của mày không có show up cái function rồi iOS 11 Raider gì đó hoặc Bluetooth Thanh Non gì đó you can set up manual tức là nói điện thoại mày nó ngu á mà nó không có kết nối này à, abc gì đó để nó không có tiền dữ liệu hai cái qua được với nhau á thì thôi mày set up manual là nhấn chỗ này thôi continue này cho lẹ ba vô thôi cái chữ manual là không chơi rồi hon hon hon do new camera do new iphone up to the camera quét chỗ nào này hả vòng tròn anh này đúng không xa ra tí vậy hả thì tao dịch ra tao cũng biết mà nhưng mà thấy lạ chắc chơi nó rồi cũng mới nhìn như vũ đám mây vũ trụ ba nhìn ghê vãi vậy rồi nhập bát đi ra ba bát tao sinh nhật bồ tao với sinh nhật à, tao rồi sai ấp với iphone dây không không còn đổ ai vô luôn hả mày không chỉ như một tiếng mấy rồi chút có chạy một tiếng mấy đu thằng này thông minh thằng này thông minh anh thích chứ tao quên mẹ bát ai là iphone rồi ờ cái cái cái, cái bát ờ, gì đó cái bát gì ờ, apple á cái gì apple đi á apple đi anh lưu ở trong máy tính mà máy tính anh lưu bốn năm cái tầng bảo mật nữa <laughs> hiểu không nó quan trọng lắm đây gì nó nói là gì ờ, is is may thách phim mỹ này nó nói phim mỹ này thôi nha <laughs> nó nói phim mỹ này thôi rồi vô rồi about face um, face id face id face id continue vô iphone can hiện đại nha đưa mặt vô đó cầm lít cầm lít cầm lít nè cầm lít thiệt rồi chứ bà qua đây cầm lít rồi đó nè nó cầm lít rồi nè nha nó cầm lít cầm lít nó mới có first thôi nó còn chắc lần nữa thiệt luôn mày nè mu nó nói là gì mu vô loli cycle à complex là cycle rồi mu quay cổ sang phải quay cổ qua trái đủ luôn phải không nhanh lắm nó có rồ mà rồi xong continue transfer your data you can directly transfer your data during setup chơi lưu ví dụ như nó transfer từ điện thoại này qua đó thì nó lấy dữ liệu từ điện thoại này qua điện thoại này thôi còn tao đời của lĩ của lai nó có mười mấy cái điện thoại trước đời nó nữa thì tên iCloud nó luôn hết chứ là tất cả các dữ liệu trên điện thoại này ừ. nó sẽ chuyển qua điện thoại này ừ. thì điện thoại này nó đang lưu được tất cả các iCloud kia rồi thì nó xua qua luôn bước đầu thì đúng mà bước bước bước bước hai là không chắc ăn là nó lưu hết được iCloud không tại tôi mới xài iCloud giờ dạo gần đây thôi à mà tao tao xài lâu tao cũng chưa đau lót về đây hết nữa thì mốt anh đang anh chuyển chuyển dữ liệu của điện thoại cũ qua điện thoại mới là nó tự đăng nhập cái iCloud qua điện thoại mới rồi thì cái điện thoại mới cũng có iCloud rồi xài công nghệ mới thử coi thằng này nó nói thôi ủa mày mua điện thoại giỏm mày gì có phong chữ thì góp mày <laughs> mày mày coi phong chữ nè má mày mua điện thoại tàu hả mày má phong chữ góp à ừ, nhắc nhắc tới tàu mới nhớ công nghệ mới để coi để để để, để coi cái điện thoại này sản xuất ở đâu tàu chứ đâu đâu ùn nó bỏ luôn mày ơi nó bỏ luôn cái chữ uh, điện thoại trên cái hộp có made in china sao nó bỏ trên cái vỏ sao đâu cái hộp hả đâu cái hộp đâu nè nè cái hộp nè mã số sim siêu à mày mua tao bản 512 trăm hả wow. cái này mà gold gì này giống silver gold gì ta à gold là cái biển á hả <laughs> gold là nào thì đó cái đó là nguyên cái ngon đó cái ngon nó vậy đó <laughs> design by apple in california assembly stem in china order tâm được sản xuất ở việt nam cái cuối tôi chế đó <laughs> Nhà, điện thoại di động iPhone 12 Pro Max năm xuất 2020 số series số uh, ờ, tự lựa hộp vô luôn xe quýt không có xe tao ghét nhất là xe mấy cái dương cáp bộ tao mua tao không cho xe nào hết á rồi xong để đây đi làm rồi còn gì wheel gì nữa không nói chung bây giờ đánh giá ngoại hình là anh thấy ghét rồi đó anh mua anh mua nhưng mà không phải là anh mua là anh khen đâu tao ghét nhất mấy review bố láo mạng đó. anh nó thật sự mấy em luôn á mấy cái thằng review điện thoại trên mạng á một là đối thủ nó dìm hàng nó review rất là ác ý rồi cái thứ hai á là mấy thằng đăng bi ở lộn lộn kêu lại gì ta kêu lại gì gì gì ifan không nó kêu là ifan là tức là mấy cái thằng đó nó sẽ nổ tờ lưa không bơ luôn nhưng mà giờ quan điểm của anh á thứ nhất á chẳng qua thằng nhân viên anh nó nó mua đại thì anh ok thôi chứ cái màu vàng này nhìn nó bd thế mẹ không mua màu đen nha nó sang trọng ha màu đen nó rất là sang trọng màu này nó hay nè vẫn ấn tượng màu này hơn nhưng mà cái màu này nó hay bởi cái hình nền nó quyền thoại mỗi lần nhỏ nào vô cầm hình nền của anh nói ủa sao cái hàng bự dưới anh chỉ mình lên qua là nó cũng điện thoại à đeo ốp vô không biết màu gì đâu nữa. nó sâu nó cái, cái hàng bự dưới với anh đó, ý ấn tượng chỗ đó rồi sau cái ốp nè hàng trước hàng sau luôn hả anh hàng vậy ai chịu nổi anh nói chung thì cái body cái ngoại thất thì anh thấy không không không có chút cảm tình luôn á nó sắc cạnh mà nó sao sao á mà chẳng qua thì giờ mình dư tiền nên đồ mới mình mua thôi wow. nó thẳng với bạn vậy á không lẽ giờ tôi đi từ đời iphone 4 á Duy đi từ cái đời iPhone 4 á Tới bây giờ là 4, 5, 5S gì đó có đủ hết rồi Nguyên series nó có sập hết mà giờ này ra 12 không mua Không mua thì nó cũng kỳ Hiểu không? hồi đó là duy là tín đồ của blackberry blackberry điện thoại thông minh đó mà sao nó chết ngắt chết ngắt mới chuyển qua iphone này chết chơi tới giờ nó giống iphone 4 nữa anh ừ nó đúng lắm iphone 4 mà iphone 4 nhỏ xíu à còn này nó bự còn bây giờ tao thấy tụi nó xài cái cục sạc gì mà nó không có ghim dây nó bỏ cho hơi sạc luôn mày để gần gần gì đó nó sạc à mắc xíu là mua cục có ghim hả sạc có nguy hiểm không không có nóng hay có gì không mua đúng đồ các bộ thì ok nào mua hơn cục của ta mà cắm trong xe hơi xe hơi đâu có cổng Type C đâu ta xe hơi có cổng USB C giờ à, không có cổng USB Type C không mà xe bên Mỹ có thấy nó xài rồi đó mà xe bên Mỹ nó cụi xe tao nhiều không lẽ nó nó có tao không có để em nghiên cứu Ủa, thiệt á, tao đi xe Mỹ nó cũng bắp lắm Nhưng mà nó kết nối công nghệ đúng ghê luôn á ba wow. Thì xe, xe em cũng bỏ vô là sạc á, đâu có cần giá gì đâu Nhưng mà sạc thường thôi chứ không có sạc uh, bắt, chuẩn bát xếp của iphone bởi vì mấy thằng làm công nó nghiên cứu kỹ ghê em em nói chuyện nghe chuẩn vải luôn á chuẩn gì chuẩn mắt xếp chuẩn chuẩn ghê nói chung anh tao nguyên tất thằng làm chủ anh chỉ bỏ tiền ra mày 40 củ tao mua cái này thôi xấu tao chê được thì tao khen mà bây giờ á anh xài anh chưa biết nó có mượt hay không mượt nhưng mà riêng cái màn mà transfer transfer dữ liệu á nó rất là hiện đại anh thích nó thoải mái chứ ngày xưa anh xài mấy cái kia transfer một lần là khóc ra tiếng máng luôn cực lắm hiểu không đó nên cái đó là đánh giá anh ghi nhận rồi còn cấu hình hay cấu hiếc gì đó, anh không quan tâm tại vì căn bản á cái thằng điện thoại nào cũng vậy thôi hãng nào cũng vậy đó. nó ra ra thì cấu hình nó cũng phải được chút xíu nó mới bán được hàng mà cái thằng iphone nó nó là giàu nhất thế giới rồi đẳng yết gì đó có tiền thì mua có tiền biến à chứ giờ mua iphone nữa phân tích ở cấu hình anh xài ờ, ram này ram kia anh xài ờ, cpu này cpu nọ để làm cái con khỉ gì cái đó nó không cần thiết đó còn mấy em muốn nghe review mấy cái đó đó em vô mấy cái fanpage công nghệ á mấy cái thằng nói chém ghê lắm anh thì anh chỉ xài anh chia sẻ thôi à thêm cái nữa là tao nhớ rồi là cái vụ này là bữa hổm mời đi dự dự gì phải không nó mời anh đi dự ờ, gì người đầu tiên ở Việt Nam mà có iPhone 12 gì đó cái xong rồi cái anh mới hỏi là giờ mời đi dự rồi có được gì không tại vì anh là anh đã nói với em rồi anh là một KOL và một doanh nhân thì nó phải có cái gì đó nó khác biệt anh mới đi chứ không phải là muốn mời đi đâu nên nó thiệt nó, nó mời nhận xong rồi chắc trùng lắm chụp tấm hình thôi anh nói vậy thôi mày đi đi nên ngày hôm nay nó mới đưa cái cái cái cái cái cái cái điện thoại cho anh nè anh cũng biết là có không tại anh không có quan tâm anh không có mong chờ anh không có mong chờ cái điện thoại đâu anh nói thiệt chứ mày thích giờ quăng mua khác cũng được thử đi anh cái điện thoại này là cái điện thoại thôi đó. chứ nó không phải là cái gì nó ghê gớm mà phải mong chờ phải lúc kinh này nọ các thứ đúng không nên thằng nhân viên nó không hiểu anh nó cứ nói ừ anh duy ơi bây giờ á, thì thân thấy iphone là sự kiện lớn anh ra ngoài anh chờ anh, anh, nhận đầu tiên anh chụp hình này nọ người ta mời này nọ kia nó ta khỏi đi nó anh không có bỏ thời gian ra anh làm mấy cái đó đâu đó đối với anh điện thoại chỉ là một cái điện thoại nha mà cuộc đời của anh nó chọi nhiều cái điện thoại này em chứ không phải ăn cái đâu nó nên thằng áo vàng này đừng có sóc gai anh hiểu không đó, bây giờ kiểm tra là có trầy không cười cái gì nếu có trầy thì iphone nó dở trội con cái trầy mẹ rồi còn không không không trầy thôi có sợ cái gì đúng không mình đâu có xin đầu đây đâu bạn bạn coi video thì bạn ghét mình cũng được bạn thích mình cũng được nhưng mà đối với mình cái điện thoại chỉ là cái điện thoại mình bỏ tiền ra mua đó là hàng hóa đúng không bạn đồng ý không thôi lụm bên đây coi coi nó có trầy không đi quyêu các các clip tập gym mày ơi đối với tao gym quan trọng thôi chứ mấy cái quỷ quái đâu đi cấm lợn này là gì mày cứ cầm vô đây mà lô sắp luôn có mặt trước mặt sau mặt kính thôi chứ không có khỉ gô vậy đó nó trầy á thường nó sẽ trầy mấy cái cạnh này nè nó nó trầy camera nè có bể camera không hiểu không rồi nó trầy cái cạnh này thôi à nó đó vậy thôi mặt sau coi như không trầy đúng không coi như còn nêu đi rồi mặt trước không thấy gì hết là coi cũng còn được đi cạnh thì cũng thấy cũng còn cũng còn bình thường có gì đâu điện thoại tao làm gì xoắn giờ đang transfer dữ liệu đó chở transfer cho xong đi đó. nha các bạn nên chúng ta đừng có lệ thuộc công nghệ quá đừng coi công nghệ làm gì đó ghê gớm không nên đối với duy á nó có một cái gì đó nó nó cá tính tại vì đã mua cái 11 thì sao cũng mua cái 12 tiếp tục mua cái 13 và ra giá như kệ mẹ mà 200 triệu tao cũng mua nữa không mày 200 triệu cũng mua nữa mày dám bán tại sao tao dám mua giống như th gọi là dám mở cửa sao bạn không dám đóng tiền đúng không nên cứ gọi là mình sống ở đây cái cái cái cái, cái cuộc sống và cái cách tiếp cận nhìn nhận vấn đề về cái cách chơi cái cách trải trải nghiệm dịch vụ đúng không bây giờ tao chơi với thằng công ty mà giàu nhất thế giới đó công ty vốn hóa 2.000 tỷ đô thì cái đó là mình có đủ tầm để mình chơi với nó hay không chứ đừng có ngồi đây mẹ phân tích nó là nó bán ừ nó không tặng cục sạc rồi nó không tặng cái này nó nâng cấp cái này nó giảm cấu hình này nó mắc quá nó bào tiền mày nghèo thì mày cứ suy nghĩ đó thôi <laughs> còn bây giờ cuộc